kang pasti demi setan akhir Tapi sengaja beratlah minggu Isbat cinta indah Ayah patah semacam ulang kasih apakah kamu setia mengukurannya setia tepung sing bener bohong bohong sensin Resmen bakacağız parti Misfak

嗯。